Mùa thu năm nay đến thật bất ngờ, những dấu hiệu báo rằng mùa thu đã đến rồi đã xuất hiện từ bao giờ mà cho tới khi trời trở lạnh, mình mới rất mình ngỡ ra rằng mùa thu đến rồi. Mùa thu thời tiết dễ chịu hơn nên dường như cũng làm cho con người sống chậm lại, thư thả hơn. Mọi người đi chơi, lượn đường lượn phố, đi xe cũng chậm hơn rồi nắm tay nhau đi dưới tán lá cây đang được nắng sưởi ấm chiếu qua thấy điều gì nhìn lên em muốn nói điều gì Phan Đình Phùng với mình là một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội Mặc dù mình đi xe rất ẩu Nhưng lần nào đi qua đây mình cũng sẽ đi chậm lại Hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi lá, mùi đất Hôm nào trời nắng, những tia nắng chiếu qua khe lá rồi cứ lung linh suốt cả một con đường Mùa thu năm nay mình không còn phải đi học nữa Mọi năm, cứ đến tháng này thì sẽ đánh dấu bằng các kỳ thi ở trường Mùa thu năm nay thì mình đã đi làm ở trong văn phòng 8 tiếng một ngày Công việc thì cứ vèo cái rồi trôi qua Tan làm, bước ra ngoài cổng thì trời cũng đã tối nắng thì cũng đã tắt Hôm nào may lắm thì còn kịp nhìn thấy vài phút của hoàng hôn mà cũng không có thời gian tận hưởng thì hoàng hôn cũng đã tắt mất Tuần nọ nối tiếp tuần kia rồi véo cái bây giờ đã là giữa tháng 10 Thời tiết tuyệt vời như này nên cuối tuần đã quyết định dậy thật sớm để cảm nhận thời tiết và con người của mùa thu một năm mùa thu chắc chỉ được có 1 tới 2 tuần. Mình chỉ mong rằng mùa thu Hà Nội có thể kéo thật dài để con người có thể sống chậm hơn để nhận ra rõ hơn sự trong trẻo của nắng. Cảm nhận được thời tiết đang thật tuyệt vời để kịp tận hưởng những ly cà phê ngon, kịp nói những câu chuyện không đầu không cuối với những người bạn và kịp cảm nhận rằng mùa thu đã tới rồi.